你呀。 hello yang lu y e da tia tu ko to yu e dang tia lo ko to lu lo che ni vi yo ư đại mi tư chỉ tư ko y tua ha nho li tư chỉ nia chu mo e lỡ nó e cô mong nhà sa thiệt đi chữ trong đi lỡ mù qua ta trả lũ tòa hà lô mô răng nhà e lì mù sang đồ ta ra lũ mù răng lỡ tòa hà lô y cho tu e thiệt li lỡ li si lỡ chỗ trong lăng gò đó nó tòa con ya ke lo shi lu o ờ ti lòng tu cha ư ni quan cổ ba thô cho nu trồng han thế mu tua lo phơ thon gió e ti lòng tu cổ ye chơ ư mà li sư nhỏ mu tua ha lo nhầm lu y chế đà thia đa thia lò có sĩ tàu trà li có thia cố ư tỏ hàn nhà kê lò sĩ cho lò tí lặng tu e nia nó chế ư chỗ trong lăng còn rõ tâu ra lũ mô răng lơ tòa hai ngờ mi tu mô ê tê lặng tu nia nó thịa li bla li xí bla ư chỗ chung lăng gòn đó tòa anh hà kê lò xin cho vừa tê lặng tu à 这是干爱你的举报，他这举弄不了。 plang con đô sông vơ lùa li chê mi mung nia lăng sai mu e vư thi dìa shi lăng tòa ha cho say ca e ni chi bồ tha chớ chi nụ tu đa chi o ni bồ li rồi gì lô mi rồi ma e tan đồ trên chúa cô sa mi yang sự trong phòng như ly cỏ tròn đủ suy thông lia hát tê cha pa tỏ chế mi ngọn chế dù sang ba lia tòa chi ta bloody, she